Xin chào tất cả anh em nhé, chào mừng anh em đến với ca bóng đá à, Hôm nay mình sẽ lên cho anh em trận đấu à, giữa Việt Nam cũng như Thái Lan à, Trận đấu thuộc à, vòng chung kết thuộc trận chung kết anh em nhé à, Chung kết IMF Cup à, Mitsubishi 2022 Và giải IMF Cup này thì trận chung kết sẽ có lượt đi và lượt về và lượt đi sẽ là đá trên sân của đội tuyển Việt Nam chúng ta anh em nhé và đây sẽ là lợi thế cho đội tuyển Việt Nam chúng ta để có một cái kết quả tốt khi đi làm khách trên sân của người Thái Hiện tại kèo chấp đang là Việt Nam chấp Thái Lan 0.5 Và tài xỉu khá là thấp anh em Tài xỉu nhà cái đưa ra khá là thấp với tài xỉu đó là 1.75 cũng như là 2 Đấy và tiếp đó nữa sẽ là những cái kèo khác như là kèo thẻ phạt hiện tại Việt Nam chúng ta đang được chấp thẻ 0.25 cũng như hiệp 1 là đồng banh và phạt góc thì Việt Nam chúng ta tấp Thái Lan 0.75 và hiệp 1 là 0.25 anh em nhé với những uh, trận đấu vừa qua thì chúng ta có thể nhận xét rằng Việt Nam chúng ta là đội bóng à, được đánh giá là nhỉnh hơn trong cái giải đấu này cũng như là Thái Lan mình nghĩ rằng là à, một trận đấu mà, mà một cái mùa giải AFF Cup mà Thái Lan rất vất vả để có thể vào vòng chung kết anh em khi mà trước đây Thái Lan cũng như là Việt Nam chúng ta được đánh giá là hai đội bóng hàng đầu ở Đông Nam Á đúng không? Tuy nhiên trong năm nay thì Thái Lan đã có những cái sa sút mà chúng ta có thể dễ thấy được ờ, khá là rõ ràng trong cả vòng bảng cũng như là đến cái vòng ờ, tứ kết đi, vòng tứ kết khi gặp ờ, Malaysia thì lượt đi Thái Lan để thua với tỷ số 1-0. Sau đó thì Thái Lan cũng đã vượt qua cái khó khăn đấy và đánh bại Malaysia với tỷ số là 3-0 rồi. Còn đối với Việt Nam chúng ta thì từ đầu mùa giải đến bây giờ thì vẫn đang bất bại anh em nhé đấy Việt Nam chúng ta từ đầu mùa giải đến bây giờ thì vẫn đang bất bại và tất nhiên rồi không có lý do gì mà chúng ta không đặt niềm tin vào đội tuyển Việt Nam chúng ta khi mà đội tuyển Việt Nam chúng ta được thi đấu trên sân nhà anh em nhé được thi đấu trên sân nhà và tiếp đó nữa sẽ là cái tài 1.75 anh em với việc là có lợi thế trên sân nhà như thế này thì mình nghĩ rằng là đặt niềm tin vào đội tuyển Việt Nam chúng ta ở hai cái mã kèo ở hiệp 1 cũng như là cả trận sẽ làm hai mã kèo hợp lý cho anh em chúng ta. Khi mà kèo chấp của Việt Nam chúng ta đó là 0.25 ở hiệp 1 thôi anh em nhá. Đấy 0.25 hiệp 1 có nghĩa là nếu như không có bàn thắng cũng như là hòa hiệp 1 hòa anh em nhé thì chúng ta cũng chỉ mất nửa tiền thôi được chưa còn nếu như mà Việt Nam chúng ta thắng Thái Lan với tỷ số là một không, thì anh em chúng ta sẽ được x đôi số vốn lên đúng không hiện tại kèo đang là 0.25 và tỷ lệ ăn là 2.07 anh em nhé 2.07 có nghĩa gấp đôi rồi đấy đấy anh em thấy không đó chấp 0.25 và tiếp nữa sẽ là kèo nữa đó là kèo phạt góc 0.75 cũng như là 0.25 ở hiệp 1 anh em nhé Đấy 0.75 cũng như là 0.25 ở hiệp 1 à, ờ, Vì sao mình lại đi kèo chấp góc khi mà Việt Nam chúng ta đá trên sân nhà Việt Nam chúng ta có rất nhiều những lợi thế cũng như là những cầu thủ như là Quang Hải này à, Hoàng Đức hay là những cầu thủ tuyến giữa của uh, đội tuyển Việt Nam Hùng Dũng và đặc biệt rằng là hai bên cánh của chúng ta, hai hậu vệ cánh, đặc biệt là hậu về cánh trái Đoàn Văn Hậu đúng không? Là những cầu thủ có thiên hướng kiểm soát bóng tốt cũng như là những có những cách truyền bóng chính xác thì việc mà Việt Nam chúng ta có thể kiểm soát được trận đấu cũng như là có thế trận nhỉnh hơn so với Thái Lan khi mà được đá trên sân nhà là điều gần như là chắc chắn anh em nhé Đấy, một điều gần như chắc chắn vì vậy mà chúng ta sẽ đặt niềm tin vào kèo chấp góc hơn so với việc là anh em chúng ta đi những cái kèo tài góc cũng như là xỉu góc uhm, thật sự mà nói là cái kèo góc tài xỉu này khá khá khó để anh em chúng ta có thể đi tài hay là đi xỉu khi mà có thể với thế trận áp đặt hoàn toàn thì Việt Nam chúng ta có thể sẽ cho nổ góc được anh em nhé thì có thể nổ góc tuy nhiên nếu như thế trận ngang bằng thì dễ mà về xỉu góc đấy vì vậy mà đó là lý do vì sao mà mình luôn luôn khuyên anh em khi trận đấu diễn ra bóng lăn thì anh em chúng ta hãng nghiên cứu cũng như là vào kèo thì nó hợp lý hơn đối với mình chơi kèo lăn ninh kèo đi theo trận chứ không phải trận đi theo kèo anh em nhé và tiếp đó nữa sẽ là kèo thẻ phạt anh em kèo thẻ phạt à, kèo thẻ phạt như nhà cái đưa ra đó là hiệp 1 đồng banh và Việt Nam chúng ta được ăn tỷ lệ cao hơn cũng như là Việt Nam chúng ta được chấp 0.25 thì tỷ lệ ăn gần như là gấp đôi gấp đôi anh em nhé gấp đôi đấy à, đây là nhà cái đang đánh giá rằng là Việt Nam chúng ta vẫn có thiên hướng là nhận thẻ nhiều hơn so với Thái Lan và hiện tại tài xỉu thẻ trong trận đấu này đang khá cao 4.5 anh em ạ 4.5 đấy 4.5 anh em nhá à, tuy nhiên nói gì thì nói à, những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam ở hàng tiền vệ mạnh nhất là hàng tiền vệ anh em hàng tiền vệ của Việt Nam chúng ta là mạnh nhất thì có những cầu thủ có thể lấy thẻ được từ cầu uh, lấy thẻ ví dụ như là Quang Hải cũng như là Hoàng Đức rất khéo đúng không và rất dễ dàng để chúng để đội tuyển Việt Nam có thể lấy thẻ trong trận đấu này thì không có lý do gì mà chúng ta không đặt niềm tin vào đó là kèo Việt uh, Thái Lan Thái Lan anh em nhé kèo thẻ Thái Lan chấp 0.5 0.25 đấy 0.25 được chưa anh em 0.25 anh em nhé và đây sẽ là những mã kèo mà mình gợi ý cho anh em trong trận đấu này tổng cộng có đến 5 ờ, 7 mã kèo anh em nhé à, 6 mã kèo Xin lỗi anh em 6 mã kèo để cho anh em chúng ta có thể đầu tư trong trận đấu này đấy và tất nhiên rồi, đây chỉ là những mã kèo tham khảo thôi Và khi nào trận đấu diễn ra cũng như là mình lên kèo cho anh em Thì mình sẽ lựa ra 2 đến 3 kèo có tỷ lệ ăn cao Cũng như là dễ dàng đầu tư nhất để mình chốt kèo cho anh em Còn trên kênh chỉ là những cái kèo gợi ý cũng như là những cái kèo tham khảo Để cho anh em à, chúng ta uh, nhìn vào và anh em chúng ta nghiên cứu thôi anh em nhé tổng cộng là có 7 kèo mình lên cho anh em ở trên kênh đấy còn khi nào mà diễn ra cũng như mình đẩy trong nhóm thì chắc chắn rằng mình sẽ rút gọn cái uh, kèo này lại <clears throat> anh em nhé uh, ờ, mình sẽ rút gọn cái số lượng kèo này lại để cho anh em chúng ta dễ dàng đầu tư cũng như là sẽ có những cái kèo uh, tỷ lệ ăn cao hơn để cho anh em chúng ta có thể chơi trong trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan và tất nhiên rồi luôn luôn group của mình chào đồng chào mừng thành viên mới cũng như là luôn luôn uh, giúp đỡ những thành viên mới tham gia vào group đẩy bóng của mình em nhé để anh em nào muốn tham gia vào nhóm của K anh em cứ trực tiếp liên hệ với K qua Zalo cũng như là Telegram mình sẽ cho anh em vào group giao lưu kèo cũng như là thảo luận về bóng đá để anh em chúng ta hiểu rõ hơn cũng như là có cách chơi hiệu quả trong bóng đá anh em nhé còn bây giờ thì hẹn gặp anh em ở những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của ca